Dạ, Phước Cần Thơ xin uh, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hiện tại là Phước uh, đang có mặt tại uh, xã Ngọc Hòa Khu uh, dân cư xã Ngọc Hòa luôn, đường số 2 Để uh, chuẩn bị vào uh, ghé thăm ngoại gãy nha Cũng uh, khoảng uh, 5 tháng rồi, từ bữa dịch tới giờ rồi Mới quay trở lại đây để thăm ngoại gãy Ờ, chào Khỏe thấy còn xuống tới đây được là biết khỏe rồi đó thấy lạ đâu à thấy lạ ha lâu quá ờ hai chồng dạo này dịch ổn chứ hả hai chồng rồi dịch rồi mấy gà ổn không cũng vậy hả rồi để em vô thăm ngoại cái nha dạ con chào chú lào nha ồ bữa nay có làm cửa trước nữa hả chú rồi hiện tại là Phước ờ, chuẩn bị vào thăm ngoại ờ, ngoại gãy nha cô chú anh chị có cô bảy nhà không anh chú làm ơi cô bảy ơi cô bảy ơi mua đồ hả rồi mình ờ, vào thăm ngoại gãy nha ủa cô chú anh chị bên đây có nghe tiếng không ạ à? cầm máy nó giùm anh hay khanh ờ cầm máy thì để, để alo alo có nghe nghe nghe tiếng không cô chú anh chị anh thanh nghe không ta xuống hả dạ con mới xuống có, có nghe được uh, âm thanh không cô chú anh chị ơi cho phước hay cái nha để phước chỉnh lại âm thanh nha rồi nghe mà cái máy của cưng nghe không được là cái máy ờ, mày dẹp cái máy mày đi di ơi mày lên giả không gì làm hết hồn chào cô bảy nha ờ. rồi để coi ngoại uh, dạ không cô ơi đang dịch rồi tụi con tiêm hai mũi mới đi dạ cô bảy hổm mà cô ba bị gắn cắn cái ra ngoài nó vợ cách ly cô bảy hết lên đi ra ngoài chăm sóc rồi bị cách ly luôn hả ờ mà đều có trên đó dạ cường là ta ờ, chống độc người ta đâu ấy rồi ngoại ơi ôi, ôi. Ô, đầu chọc lóc rồi nè đây đỡ đỡ đỡ ngoại lên lên coi khanh mới con mới thua hả con dạ ờ. ô vẫn còn đẹp gái nha mấy ngày có rồi ờ, dịch rồi <laughs> rồi cuộc sống ở dưới này sao cô ấy à, cũng lần lần con ơi dạ nó đóng chó con ngoài đó cái cô ba ngày ba không có gì ăn cho nghe cô luộc rau giết ăn không được dầm dầm con cũng không được cái cô dạ. đi đằng kia cô đi bắt ốc <laughs> rồi để con hỏi ờ, nói chuyện với ngoại coi con ngoại ngoại khỏe không khỏe cưng còn nghe giọng con còn nhớ không nhớ chồng người con là ai biết không à, ờ, ừ, ừ, bị bị bị trai ừ. bay chứ ai mà là ai là thằng nào quên rồi quên rồi hả mới có 5 tháng à 5 <laughs> tháng không xuống quên rồi ha ờ. nhưng mà nghe giọng nhớ phải không nhớ thấy ngoại vẫn còn khỏe nha cô chú anh chị cũng uh, ờ, 5 tháng rồi từ ờ, lúc mà uh, giãn cách tới giờ Phước mới quay trở lại thăm ngoại từ tháng 5 á tháng 5 là đợt rồi là Phước thăm ngoại lần cuối nhưng mà tình hình ngoại ở đây thì vẫn còn ổn nha ăn uống được sao rồi được không ăn lần mấy tô hả ăn lần tới mấy tô luôn ăn ờ, dữ vậy ờ có ăn nhiều hả nó ăn nhiều không có sao đâu cưng dạ rồi thấy à. sức khỏe trong mình uh, sao nè nói con nghe coi không có gì chân cưng cũng như thường như thường ha ờ rồi sáng giờ ăn gì chưa chưa, có cho ăn hết trơn chưa có cho ăn gì trơn hả ờ bữa nay chơi đồ nổi ra ngoại chơi đồ tím luôn ha đây đồng ai theo à, à rồi dịch này à, ở dưới bên à, khu vực địa phương có hỗ trợ được cái gì à, cho gia đình mình không dạ, cô ấy? con ơi đã, nó nói lại ở dưới London là nói con con lên đó là là thưa cô bảy cũng chạy qua qua thời gian cũng đỡ dạ cô bảy cũng chạy đồ này trọ kia nhưng mình cũng bà con rồi người ta cũng thương cái dạ yeah không ý dạ. nói là có hỗ trợ gạo đồ gì không á rồi tiền đồ có hỗ trợ không gia đình à. khó khăn có hỗ trợ được ờ, các bạc nào không gạo dạ, đồ có có chú chú chú lào là gần ấy mấy ờ, bán cái số được chịu gửi. à vậy cũng được rồi chịu gửi. Ờ. còn gạo gạo thì cho được có 10 kg gạo hả dạ. giờ mấy tháng ký gạo bên ông thầy ông cho đó dạ ủa rồi gia đình mình đây là cô bảy ngoại đâu có tiêm chưa cô bảy tiêm rồi mới tiêm rồi mấy mũi rồi cô mấy mũi không có à. hôm rồi cô bảy à, nó lại test đây là nó không test cái cô đi ra ngoài và ngoài giờ tỉnh ngoại cái à, bác sĩ đồ test cho cô đàng hoàng cái giờ kêu cách ly cô ngoại ngoại cô bảy tiêm mấy mũi rồi cô bảy tiêm từng mũi rồi mũi hả ờ. lâu chưa tiêm bữa nay nó ba ngày mà ba ngày hả đất, cô đi cuốc đặng ờ, dạ. trong đầu mà nó còn ngoại là không có tiêm luôn không ngoại không có được tiêm là có hỏi sao mà không có được tiêm không hay là do lớn tuổi và yếu không phải nhưng mà bả không có ai chết đi hay sao á dạ người ta không có đâu có ờ, đâu có người già là được tiêm tại tận nhà mà ờ mà này không có có bà tư đã chín mấy tuổi rồi mà, mà vẫn được tiêm hả ừ. rồi sao ngoại đây không có được tiêm biết sao mà người ta không tiêm dưới phần à, là à, chưa có bà ngoại chưa có trong hộ khẩu đây chưa có gì hết à, không ta. có hộ khẩu thì mình cũng có tạm trú chứ ừ. tạm trú không nói chung là con cũng không có gành mấy vấn đề ờ, về tiêm này thì ờ, ừ. con cũng không biết nữa con chỉ thắc mắc thì con hỏi thôi ừ. nói chung ra là nhân lâm lần này nó khác mấy gài là ngoại có hay ở ngoài đó con ở ngoài à, về dịch không có nghe nói gì ông ngoại <laughs> ngoại ơi hả có nghe ở ngoài người ta nói dịch bọng gì không không không nghe nói gì hết trơn không nghe nói gì trơn hả ờ. không biết ở ngoài ra sao nữa hả ờ. ngoại uh, tuy ốm thì có ốm tại cũng lớn tuổi đó cô chú anh chị năm nay ngoại là ngoại uh, à, tuổi tí năm nay là cũng uh, à, 87 rồi 86 87 dạ. thì uh, cũng lớn tuổi rồi bởi vì ốm ốm nhưng mà sức khỏe thì vẫn còn tốt nếu cô chú anh chị đã từng xem kênh của Phước thì uh, chắc cũng sẽ hiểu về hoàn cảnh của ngoại nha ngoại thì uh, cái clip này là Phước uh, quay 40 clip rồi về ngoại rồi cứ một tháng là Phước sẽ ghé thăm một lần và do đợt này dịch thì cũng hơi lâu Bởi vậy ờ, không có đi được Phước chờ ngày ờ, Chờ ngày cho giống như hết dịch đó Phước mới xuống giờ Phước xin chào 435 cô chú anh chị đang xem livestream trực tiếp trên trang fanpage Phước Cần Thơ nha 86 Ngoại 86 tuổi rồi Rồi mấy ngày lâu quá con không xuống thăm rồi có nhớ không quên rồi chắc quên rồi thôi vậy quên cháu này rồi thôi vậy con về nha à, đừng về về thôi nha à, thôi thôi gì vậy thì <laughs> à, dạ, từ từ từ từ từ từ để con quay camera lại quay camera lại tính hung tính hung à, dạ, nè à. nè nè hung đi À, không cho đã đi à không cho đã đi nè thấy chưa gì dạ? cái đó là cái dài con cái cái dài trời, cái mặt ở đây nè cái mặt ở trên ờ, tại cái con cầm cái điện thoại rồi nè ờ đó ờ ờ ờ ừ. thơm không thơm không thơm không thơm không ngoại hết sảy hết sảy ha ờ để để để mẹ em đó đi ờ, anh hiền hết sảy để bông anh nói con nhẹ dạ để con mua cho bông mai cái áo ấm áo ấm có nhắc áo ấm nhắc quá chưa chiếc nào cũng ấm không ấm mà cởi quần áo bỏ hoài mà cái, cái áo bận bữa nay rộng thênh thênh thang luôn kéo áo xích lên kìa lồi ra lộ hàng hết trơn này cậu ngoại đó đúng rồi đó đẹp gái đẹp lão không ơi bỏ hả nhà má không tốt cháu cống trở đi quên hả nhớ nhớ chứ để chừng nữa đi ngoại gắng dành sức khỏe đi vợ con ờ, vài tháng nữa sanh rồi qua qua năm đi ẩm cháu cốc xuống cho ngoại thăm ha bao xuống à tục cắn à cắn hả ừ. cắn nổi không nghe răng có răng không rồi cắn nghe răng thôi vậy gặn rồi con coi coi không có găng đầu cắn này bếp thế nè ngoại là bị à, mù năm 10, à, 12 à, tuổi nha cô chú anh chị do bị khói của bơm đạn á năm nay là mù 88 ở quên bảy mươi mấy năm rồi thấy đợt này xuống thấy ngoại vẫn khỏe là mừng rồi đó dạ con hỏi thiệt mày rồi hỏi đi ghế đã hết trơn rồi phúc ngồi chờ bấm ghế nhớ mày chừng nào xanh ờ à, khoảng 3 tháng nữa xanh dữ ba ngồi ghế nè ba tháng nữa xanh nha thăm ngoại thêm vài lần nữa là xanh rồi đó rồi qua tết mới ẩm xuống ờ, dạ, rồi gái gái dạ rồi nghe giá này vợ mày sanh con trai cho tao thôi giá sanh trai vậy đang có bầu con gái mà hả đang có bầu con gái à, kệ mẹ nữa <laughs> vậy vậy vậy giờ ờ, muốn ẩm gái hay ẩm trai tao phái trai hả phái trai hả ờ rồi hung nữa hung hung vậy đó hả ờ. <laughs> cái đó là hửi chứ mà hung gì cái hôn chết mẹ nè cái định nè nếu mà cô chú anh chị đã từng à, theo dõi hoàn cảnh của ngoại thì à, chắc ờ, cũng ờ, trên 2 năm rồi từ lúc mà còn ở Cần Thơ á ở ờ, bên kia kìa dạ. ở chung với Bảy Ngọ giờ thì mới à, lên đây nói chung là về hoàn cảnh của ngoại thì nhiều à, cô chú anh chị xem lâu thì sẽ biết còn nhiều à, cô chú anh chị mới xem đây thì có thể à, xem lại trên kênh youtube Phước Cần Thơ gõ chữ ngoại gãy bấm từ phần 1 á mình sẽ hiểu được hoàn cảnh của ngoại hơn và sẽ thấy thương ngoại hơn dạ, dạ. ba nói với con dạ, nghe nghe, nghe. nói với con nghe ha dạ ờ. giá vợ vợ mày thân tao ờ, sống tới đó được rồi chi vợ nói chi mà tự nhiên lúc mà vợ tới vợ con sanh xong rồi sống tới đó được rồi chứ còn phải bồng nữa chứ đợi mà đợi vợ con sanh mà tóc cưng hôn chột chê cưng hơn chứ ngỗng luôn ha ờ. cưng hơn con luôn không <laughs> chụp nữa hả chụp nữa từ từ từ từ từ từ để cái điện để, để gớt gớt gớt gớt cái điện thoại gớt điện thoại cái điện thoại hùng tay <laughs> mình dai vợ mình xanh ngon lành ha dạ bằng đực tôi bao thử hết chỗ kia à, vậy à. đòi xanh thêm một đực nữa hả ờ à. vậy là phải hai hai hai đứa luôn à. Ờ. xanh cặp luôn xanh cặp luôn cưng hết chỗ kia có cái cho bà cưng cho đã ừ, gái không cưng gái con quẹp tao không cưng con, con gái thì sao không cưng đâu giải con tín ngưỡng mà à vậy đó hả à, ở đây à, cô bảy cũng à, đi cũng cẩn thận nha ừ, ngoại cũng lớn tuổi rồi lỡ mà mấy tháng nay cũng hên không có gì, nè trời mới hớt tóc cái gì cái đầu chọc lóc cô đi đâu là có cái chai này nè tám chục ngàn một chai mà cô với cô ba có chín ngày mà cô làm hết trơn dạ. xuống thang máy bất cứ những cái gì cô đi đâu là cũng phải có cái này cô chụp hết trơn không à. hổm nó cũng ở đây nó nó test nó không chịu test cô nó nợ rồi này, có test ngoại không không có test không có test gì chăng hả ừ, ừ. nó không dạ. chịu test ở đây không chịu test cô nữa rồi ừ, cái cô nói quá cô nói mấy ông test tôi mời mốt và dạ. nói ờ, bị cô mà mà có cả cô chồng đậu đó đó nói dạ. thiệt chị cưng ờ, dạ nói đi ngoại cháu vô nó phải xin được được lần rồi cưng hết tụt kì, <laughs> ờ tháng nào sinh ờ tháng 10 tháng 12 Vậy. 12 âm lịch gần 3 tháng nữa ờ gán gìn sức khỏe nha ờ. rồi xong rồi xanh xong rồi ổn ổn rồi ờ, ờ, ẩm xuống cho ngoại ờ, hung nha bông cắn nữa bông cắn cắn luôn ừ. hung vậy đó hả ờ. vừa hung mà vừa hít luôn ờ. cháu mẹ đi mẹ không cho cháu dạo thịt heo ờ, quên hả ờ. không có đang có bầu rồi đâu có đi được với lại uh, ở xa đang tình hình dịch phức tạp bởi con đâu có cho theo để ở nhà tháng nào thành ờ. tháng 12 đây quay mau nha dạ hôm đó thấy có bụng tôi vô có bụng mà vậy dạ ba tháng còn ba gần 3 tháng nữa sáu tháng mấy rồi Ê, tao nói gì mày thương cá lậu mua gì chỗ nào ăn nha ờ được rồi <laughs> con đừng chỗ ăn đâu dũng đụng dặn ha dạ ờ cho ăn luôn ngon nha ờ, dạ biết rồi biết rồi tự nói tự trả lời luôn ờ. dạo này ngủ tối còn ờ, mới gì nữa không cô bảy à, bà cũng lại nói chuyện bà hồi đó giờ cũng vậy là ở dưới ngõ cũng vậy đó bà bò bà tự bên nói chuyện hơn đó à nói chuyện lên lại cái đi hết tóc kè cô lấy cái cái dây nè hết không được tay chân nè cô chối hai cái này la làm quá trời ơi trời nó giết tôi <laughs> giết tôi dạ cỡ khoảng 5, ờ, năm tháng rồi gần 5 ờ, 6 tháng rồi mới ờ, xuống thăm ngoại hết rồi được rồi mấy mấy gái ra trong thật ta cũng vui tao nữa cho mày thương tao rồi mày đừng nói nặng nói nhẹ nhẹ chưa nhẹ rồi, rồi ôi cháu tao tao cưng nó hơn tao cưng mày dạ. ờ, biết rồi. cô chú anh chị cũng uh, cũng phải hiểu một điều như thế này lớn tuổi rồi ai mà không ốm và không uh, như nghĩa mình rút lại á chứ mình lớn tuổi mà mình mập nữa nó mới là nguy hiểm á thà ốm nó sẽ đỡ với lại ai cũng phải vậy thôi gần 90 ờ, tuổi rồi sao mà mập nổi với lại cô bảy cũng lo chăm sóc như vậy là quá tốt rồi <coughs> tao nói thiệt với mày ha dạ ừ. tao thương mày một cháu dậu thương tao mừng nữa vậy kỳ vậy con ờ, thăm ngoại mấy chục lần rồi thăm ngoại gần mấy năm nay rồi mà thương con có một à ờ tao thương cháu dậu thì có hơn thương mày nữa giờ <laughs> con ra ghìa rồi hả vậy cháu ngoại này ra ghìa hả ngoại không ra ghìa cưng ôm trứng mộng nghe chưa ờ, nghe à? nghe rồi ờ. bà ngoại có thèm gì không hả thèm gì không bây giờ cho tao uống sữa hoài phái cho uống sữa hoài phái hả ừ. ủa sữa dưới này là còn không cô bảy có hộp đó cho bà uống cái kia rồi chuyển luôn cái khác rồi hả hả chuyển qua uống cái khác rồi à hả cái, cái kia đâu có tiền đâu mua được cái kia cái hết hộp đó rồi dạ. giờ con chơi uống cái đó đó uống cái này chứ không tao uống phê sữa đá không ngoại uống phê sữa đá không lấy à. ly phê sữa đá uống nè uống phê ly phê sữa đá của con kìa anh cho uống Thường đây nè đây nè đây nè đó mỗi ngày là cũng hai ly hai ly vậy đó đi đi đi ngày hai ly vậy đó uống sữa đá hoài vậy đó cô mua lần 10 ngàn ba sáu bịch sáu bịch vậy ra dành cho uống sáng kêu dạ cô chú anh chị lớn tuổi rồi ai mà không phải rút tới ờ, phước đây còn phải già nữa mà mình nói chung là về, ai cũng phải già thôi gần chín mà gần ờ, tám mấy gần 90 rồi tết này nó 87 tuổi rồi đâu có còn trẻ nữa đâu mà nếu mà mình lớn tuổi mà mình mập đó mới nguy hiểm á phải à, mà đem được cái ấy về trên này là bà ngoại ở trên à, đằng ấp đó là, được cái à, mà mừng thọ bà rồi mà không có không có đem gì được không thôi bà được thọ bà tâm làm xin sao ngon không hết đồ chê hết đồ chê rồi dưới này rồi giờ còn thèm gì không thèm bánh xèo bánh bún gì nữa không cái đó <laughs> hết tuần thôi hết chỗ nói luôn rồi hả ừ. ăn bánh xèo không có đâu ăn vòng vòng đây có chỗ nào bán bánh xèo không ta bán quầy không chỗ nhà tôi để mà xa lắm hơi cơ à, dưới sông cơ dưới sông hả ừ bán ăn quầy Khanh ơi đưa dạ. đưa đưa đưa tiền à, cho cho diễm à, hiện đi mua dùm cho ngoại cái bánh xèo ăn đi khanh chút nên gửi cho cái, cái ăn không diễm ăn không mua cho hai vợ chồng luôn đi khanh đưa nó 50 ngàn đi rồi cho hai chồng luôn đi nè vừa lấy cái, trong cái bóp này nè ở trong cái ờ, ngăn đây nè ở, à, phải ở ngoài đó tiền kia ở trong tiền đó hồi ăn trong á ờ ờ ờ ờ có có ờ, ờ nhớ nha đưa tao 500 nhớ hồi về nghe đừng có tụi thằng liêm liêm nó mới tiêm có mũi à con dạ. cho nó ở nhà con ai tiêm hai mũi mới đi tại thằng khanh nó đi chung con à. đợt dịch rồi được tiêm hai mũi rồi à. Ê, cô bệnh nói con nha dạ tiêm rồi cái cô đi cuốc ba cái vòng tiêm xong là nó nó sổ dữ lắm đau đau dạ. đau sổ mà nó hành nữa bữa nay nó nó nó ấy không hành cô cô về cô mặn suốt suốt suốt bạn dạ Ờ, đợi tí xíu ra ngoại, đi mua... Đi mua cái gì nè? Bánh xèo. Bánh xèo cho ngoại ăn nha. Hết ok <laughs> Ờ, Khanh, sẵn rồi lấy cái ờ, cái cái ngăn ngoài đây giùm anh luôn ơi. Mà sao ờ. cái cái ờ, con con nó có dấu không? của con của con nó không có dấu. dấu. Ờ, lấy hết luôn. Ờ, hồi... hồi tháng 5 á, cuối tháng 5 con thăm ngoại á là của ngoại còn 25 triệu. Con còn giữ quỹ riêng của ngoại là 25 triệu thì giờ con không biết dịch là có thể lúc nào mà có thể tiến triển lại với lại tình hình giờ cũng đang phức tạp thì thôi giờ con gửi cho cô 7 5 triệu nha là con còn giữ ngoại 25 ố ờ, quên 20 triệu thì giờ đưa cho cô bảy để nữa có gì ờ, chăm sóc rồi với lại mua đồ gì đó cho ngoại ăn giùm con nha điểm lên con ơi coi đủ không 10 tờ á là con còn giữ 20 ờ, triệu nha rồi Phước cũng thông báo cô chú anh chị luôn nha Là hồi tháng 5, cuối tháng 5 Phước còn giữ 25 triệu là quỹ riêng của ngoại Bây giờ Phước trao ờ, cho cô Bảy 5 triệu Để ờ, cô Bảy ở đây tiếp tục chăm sóc ờ, ngoại Thì hiện tại Phước còn giữ 20 triệu cái này cũng như mình ăn trước trả sau cái bắt đầu quay tới tứa quậy vậy đó quậy chiều chiều chiều tới tới tới quậy à dạ. Ừ. như vậy người ta không có sợ mình mình học hạt mình chạy lên người ta cái người ta có có người ta giúp mình được à rồi mới đây quất gần hết ờ, cái ờ, cái ly phê sữa đá rồi. Lẹ vậy? Nhanh lắm. Nhanh nhanh dữ ha. Ừ. Nhanh lắm. Nó nhanh và lạnh lẹ. ngoại là lúc nào cũng ăn được cái chứ ăn được ngủ được luôn mà ngủ, ngủ, ngủ ban ngày ban đêm thì thức ừ ban ngày ngon ngủ rồi cầu bằng đêm sáng đêm luôn <coughs> nước nước mặt lên coi nè đó đẹp lão không rồi đây cô, cô bảy có ăn hiếp ngoại không kể con nghe ơi ngoại hả cô bảy có ăn hiếp ngoại không thôi nó có yêu nữa mà anh chim mệt quá cô bảy làm gì ngoại nó không làm nhưng à, à. nó không lên cơn thì thôi nó lên cơn khó khăn quá đi khó khăn hả ờ khó khăn sao kể con nghe nè mét con nè một cái mỗi gì mỗi cái mỗi nói á mỗi cái mỗi nói hả ừ ví dụ ờ, ví dụ làm gì bị nói ngoại có Ôi. ngoại có quậy không tối ngủ có quậy không thôi mệt quá à, con ơi à, chào em nó muốn nói nói nín thinh thôi nín thinh thôi ha là em ha em thôi vậy giờ con đưa ngoại về cần thơ nha về ở chung với uh, anh bảy bảy ngọ nha thôi đi không có đi gì ở ai chân vậy giờ ở đây ha ở đây à. ở đây gần lấy được táo là chơi chơi vui vui hả ờ nó lên cơn nó chữ hoài con ở gần bên họ mệt quá đi thèm ờ, cá lòng tông kho kho kho kho, kho khô không ai cho ăn gì cũng được hết trơn dễ ăn gì chạy ai cho ăn gì cũng được chứ ừ. mình phải thèm cái gì đó mới được chứ thèm gì đó thì uh, cho con... ăn gì cũng được nè cái này thịt nó rẻ bữa nay phước ờ, ghé thăm ngoài gãy xong để con chút nữa về nếu mà còn thời gian á phước sẽ chạy qua bên ờ, mé của bà hai cô đơn với con gà phước sẽ thăm thăm bà luôn rồi uh, sẵn rồi quẹo qua bên uh, bà Năm Đắc luôn bà hai bán rau luôn ờ, ở quên bà Năm Đắc bán rau để thăm bà luôn nói chung là sẽ đảo một vòng tại vì giờ tình hình dịch uh, không biết là có thể uh, diễn biến phức tạp ngay lúc nào và chốt có thể khó đi lúc nào tranh thủ phức uh, đi luôn ngay lúc mà uh, còn có thể đi được giờ là nhiều khi tháng sau bị phong tỏa lại hết nữa con không xuống thăm ngoại được á bởi vì có gì thì gán dành sức khỏe nha khỏi lo khỏi lo à. ok khỏi lo ngước ngước cao lên ơi ngồi khum cái khum khum cái đầu xuống dạ. hoài vậy ngước ngước xích lên nè ngoại ờ vậy nó mới thấy được ngoại ngồi cho vững vào lên đây hả ngồi vững lên kìa <laughs> ngước lên dữ vậy ừ cừ đồ lên đồ thôi giờ đi uh, chút nữa con cho bà đi về chỗ con biết họ ở đi cô bảy mất đi làm giờ thôi tao không ở đâu chứ ở đây khó khăn bà quá bà là nhằn nhện cô bảy mất đi trồng đậu tỉa đậu giờ đang kiếm ăn không cứ đi đâu chứ ở đây ở đây ở dưới đây cho nó cảnh gian nè thôi về thôi thôi được rồi về ở đây về ở đây nha đi ra ngoài rồi về tới hù mấy đời được nấu cơm ăn ở đây nha kể ăn ăn cơm được ai cũng được miệng có cơm được rồi gì à, ờ nó đưa gì dưới kìa thôi thôi không. con không có rước đâu để ngoại đây cho ngoại ở chung ờ, với cô bảy nha ở ừ, gần chỗ được. Ờ, mồ mã của cha mẹ ngoại luôn ờ được bác lộn đi đâu chứ vậy sao nói nó khó quá trời nó nó nhận nó nhận ai khó chị nói em khó bác nó nãy kìa nó có cái mẹ nó vậy, vậy nó em khó chị kìa thôi đi về ngọ nó dễ thôi bây giờ thôi thôi thôi được rồi được rồi ở đây ở đây ở đây ngước xuống ngước xích lên nè ngoại còn nhớ thằng liêm không hả nhớ thằng liêm không nhớ thằng mập mập không ôi thằng nữa tao thương nữa con hơn tao thương con ta nữa vậy đó hả ai cũng thương hết chứ hả mà chỉ có à, con là dạ. nghĩ thương con rồi phải không mày đó không có thương mày được à, giờ nè giờ nhắc lại nhớ con ở đâu không Ôi mẹ đủ cây mẹ mày <laughs> à, à. Rồi à, tới gờ rồi, tới lên rơn rồi Luộc chằn chuỗi vậy đó hả Quên luôn rồi Tao mà ở gần ở chân Biết con khứa không? Hả? Biết con khứa không? Nó xuống Thôi dẹp đi à. <laughs> Hết nhớ luôn rồi Nhớ rồi, tới lên rơn rồi đó Có kêu tới lên rơn mà không ấy Còn không, ông thịt heo nhóc chơi heo cũng phải làm thịt heo nãy giờ chọc đó rồi đưa đi đó quạo nữa không chọc nữa thôi vậy cho bác đi đi quạo quá cho đi vô rồi đi đâu không nuôi nữa hả không nuôi nữa vì không. cái chị nói chị đi về không điện là... Bao không có điện không có hả? Bữa nay có bán hả? Không. Rồi không có bán rồi. Dạ, sáng rồi, để đi mai có gì à? nè để đại đứng đó cho em đi. Có gì mai đi rồi à, nhờ cô Bảy mua. tao dạ. đi đâu chứ rồi không có đi đâu hết ở đây chịu đâu, chưa đâu rồi, ra ngày mai uh, ngoại ngoại ơi ơi ngày mai kêu cô cô bảy mua cá ờ, cá lòng tông cho ngoại nha ơi trời hết sảy còn lát không hết sảy con bà gì còn lát không hết sảy còn lát không hả ờ <laughs> gì chất quất vậy hết sảy còn lát ăn thì ăn miễn có cơm được rồi dạ, ờ à, được rồi ăn đồ ngon quá đồ ăn đồ ăn ngon mà không có cơm cũng vậy à đúng rồi cái quan trọng là phải có cơm phải không ờ à. chứ đồ ăn ngon mà không có cơm ăn cũng vậy ha ngoại ờ à. bao giờ nữa thiệt mày hơn trời có cơm có khô khô tầm thái dạ dạ em mới tới chị vợ thì tháng nào sinh ờ tháng chào tháng sau ờ, tên nữa này nhỉ sinh mình yêu sinh cho nó ăn bữa nào thì như bữa nãy nghe chưa dạ rồi. tao nó thiệt mày tao cưng táo tao là hơn cưng mày nghe chưa ừ, nghe rồi mày hả mày sao không có cưng cháu dụ được không chị liêm nó mới tiêm có mũi à nó nó không có đi Ủa, một mũi không cho mình đi hả nói chung là con cũng không biết nữa nhưng mà để đảm bảo an toàn thì thôi cho ở nhà chừng nào hai mũi thì tính hai mũi nó cũng nói chung là cũng không an toàn gì mấy đâu nhưng mà mình dạ, di dạ. chuyển nó đỡ một tí xíu với lại nó ngừa bây giờ bao nhiêu mũi giờ à, đi được à. trong ngày quay qua đây nào ngoại ơi bên đó tối quá không thấy đường dạ, được rồi được rồi bên đây nè bên đây bên đây chứ không phải bên bển ờ bên đây con bên đây nè bên đây nè quay ra nó mấy cậu thương Đúng. quay qua đây nè thương cháu dâu rồi thương dạ, dạ, dạ. cháu nuôi nghe kịp chưa ờ. kịp kịp kẹp đây nè quay qua mày này nè ừ ừ đó ờ đúng rồi <coughs> giờ giờ bé bay chào đi nè chào cô chú đi nè ngoại con uh, đi về dưới con đi thăm uh, đi thăm qua đi thăm qua bên uh, hoàn cảnh khác nè giơ tay lên máy bay chào nè chào các đồng chí nè bye bye <laughs> bên đây nè bên đây nè rồi có bye bye không thôi <laughs> đầu chọc không ba được anh đầu chọc mà không có bay được hả không ờ. tôi nói câu vậy nè kéo dẻo tôi cưng hơn ờ, cưng kéo ruột vậy nữa dạ. biết biết chưa biết, biết rồi ừ. rồi vậy à, chắc có lẽ Phước xin à, kết thúc clip tại đây nha hẹn gặp lại cô chú anh chị vào à, những clip sau Phước tranh thủ đi thăm ờ, hoàn cảnh khác nữa có gì nếu mà tháng sau tình hình dịch vẫn ổn thì Phước sẽ quay trở lại thăm còn nếu mà đi không được thì ờ, Phước sẽ cập nhật tiếp tình hình của ngoại bye bye và hẹn gặp lại Phước xin phép tắt livestream nhé bao nói là mình nha cháu chịu lộn cho thiếu xong dễ bên đi nghe hả nghe, nghe. chưa ờ nghe rồi ăn bánh đầy đủ à, không có cái món nào hết nghe chưa ờ nghe rồi vậy con về nha ờ cảm ơn rồi không cười không gì hết cho khán giả đồ bye bye ngoại bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị luôn nha